Xà bông được y khoa chứng nhận rất hữu hiệu trên toàn thế giới Chọn xếp ga để bảo vệ cả gia đình bạn khỏi vi trùng lâu hơn